đường về nhà họ u liêu dòng người vội vàng bước nhanh qua ngửi bon đấy sao chẳng thấy một bài nhạc nhìn nhìn cho ta nỗi niềm còn lại với khúc hoa dù buồn cũng phải cố cho qua đâu còn chỉ khi người xa em bước đi thầm vội vàng em quên đi câu hoa xưa là hoa cô liêu dần người vội vàng bước nhanh qua ngỡ con đấy sao chẳng thấy một bài nhạc đừng đến cho ta mọi niềm còn lại với khúc hoa dù buồn cũng phải cố cho qua đâu còn chỉ khi người xa em bước đi thẳng bụi vàng em quên đi câu hoa xưa đang làm thì phải có phải một điều gì đó em muốn che đại quan tâm yêu thương không như xưa cảm giác mách bảo em đã thay đổi còn đúng chưa you're so kind.